Okay. này sơn y lâm mi ôi dầu y dị mây giọt đồng ai sáng ly canh chỉ hai như là tố nữ trong tranh ấy mấy trong tranh tình bằng tố a à, nữ trong trong tranh này tôi à như chiếc thuyền tam mỹ ván ơi hỡi hỡi à lên gành à, thì được lá sao này con ư ừ, nước ư ừ, lên ư ừ, hồi hừ nước là ai ấy bây cầm này là cấm chứ tình bằng nước là ai ấy bây cầm này là cấm chứ hư hôi hư là con ơi à nước lên tình bằng con a à, nước căm căm chừng nay chỉ hai về thăm thầy thăm mẹ ơi hơi hơi a à. xin đừng à, thì quên na à, nhau này tôi ư ừ, nói ư ừ, đây hư hồi chôn cũ ấy mây cũng này à cũng đành tình bằng chôn cũ ấy mây cũng này là cũng đành hư hồi hư là tôi ơi à nó bằng chốn a à, cũ cung cung đành này tôi à tiếc tiếc công từ đây ơi ơi ơi à không thành là thì à, thôi này hai ừ, bên ư hư hư sông ư hư hồi hư bên lỡ ấy mây bên này là bên bồi tình bằng bên lỡ ấy mây bên này là bên bồi ư hồi hư là bên bên đi lỡ bên bên bồi này tôi à thấy thấy người chuyện à đứng ơi hơi hơi à chuyện ngồi cùng à, ai này tôi ư ừ, nói ư ừ, ra ư hồi hư mang tiếng ấy bây dỗ này là dỗ dành tình bằng mang tiếng ấy bây dỗ này là dỗ dành hư hồi hư xin đừng là quên